à. khúc mé ngoài này phải không rồi từ, từ cái đà này đi là tôi có làm thêm một cái à, nữa đi, tôi... là, khoảng ờ, bao nhiêu mét ờ, ờ, chú sao ra đây khoảng chừng là khoảng một thước rưỡi qua hôm nay chừng hai thước là tắm à. rửa rồi trong một cái toilet à, luôn vậy thước rưỡi hai thước dạ, là quá trời rộng rồi cho rộng luôn là đặng mình để mình tắm rửa rồi trong à. luôn cắt cái này mình xây lên tới trên luôn đổ cái đà kiền lên trên đó luôn làm làm coi như là, là mới là trên kiên cố luôn á để lập nghiệp luôn ờ coi như là tất cả căn nhà này là không có chỗ nào mà tôi không kiềm hết thì tiền nó chỉ có à. là dọn dẹn trong bao à. nhiêu ừ. đó thôi đó mua cái gạch này là tới ờ, nó tính ra là 28 thùng một thùng 100 120 ờ, ngàn là tới 3 ờ, triệu mấy rồi 4 triệu rồi cái cái nền này không với cái này 90 ngàn 85 ngàn thôi xài chiêu gạch trăm hai dữ vậy trăm hai rồi, rồi bữa nay là chú lấy rồi. thêm uh, nhiều gạch, nữa à, muốn bây giờ muốn đưa chục cũng được bạn tôi thứ tôi tính thứ hai lỡ mà là không kịp như tổng chốt à. cái nhà luôn á là 50 58 58 giờ 58 lấy 30 là đã lấy 30 à. Ờ. còn 28 28 giờ lấy bao nhiêu nữa à, bây giờ ông ấy là cho tôi 18 đi còn cắt lại 10 đi chừng nào lại bằng Rồi, giao là tôi... sẽ là đỉnh dạ, điểm. anh ừ. là đưa thêm 18 nữa nha. Rồi rồi. 1 triệu Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Bây giờ mình ờ, sẽ ờ, xuống xem thử cái tiến độ làm nhà à, Đây là căn nhà của em Thương và hai bé nhỏ Thì cái bàn thờ hôm bữa em Thương mất rồi Cái bàn thờ thì giờ mình dời để ở ngoài mé bên đây rồi Nào xong nhà mình mới dời vô lại Thì nhà thì chỉ được sửa chữa thôi nha Cái nào tận dụng được thì mình sẽ tận dụng bây giờ là cái này thì mình giữ lại nè nữa sơn phết lại rồi nữa mình lót mình lót gạch lên tới cho mé trên này hai cái tôn mới à, chú này thì à, cũng là thợ ở dưới à, sóc trăng đây con gửi chú nè chú hồi chú nói chuyện luôn cho dễ dạ, dạ. À, bao chọn gói là 50 triệu dạ. có cửa rồi đầy đủ cửa sắt xây tường lên tới trên luôn tôn thì thay mới hết bên đây là mình còn xây nữa xây luôn xây dạ. như vậy sơn phết lại mấy cái này hết lại phải dạ, không dạ. sơn tô rồi lại hết trơn luôn dạ, chứ dạ. còn rồi. sơn thì không có nhiều dạ. nhưng mà mình tô lại mình tô lại hết à đúng đây. rồi Đó. đây là cái phòng phòng làm luôn tôi kiềm hết đầy đủ hết chân luôn để dạ. cho nó chắc chắn một lần sửa một lần làm một lần khó ờ. thành thử ra dù chọn gói bao nhiêu không biết nhưng mà có một cái 50 triệu đó nhưng là tôi làm cho đủ hết trơn trong này cho nên dạ. còn cái này là trước sau này hồi đó có phát sinh đó dạ. chưa có xin ý kiến chưa được tôi tôi sẵn tôi làm đà tôi câu luôn từ trước tới sau luôn à, câu cho nó dính luôn à làm cái đà sẽ, ờ, câu sẽ, sẽ tôi, ờ, tôi, tôi tôi tôi đưa cái này lên luôn nữa chứ không phải nó vậy à cái này à, cao lên nữa à, không nếu nếu mà mình phát sinh có xin thêm tiền được đó dạ. tôi đưa cái này lên luôn cao lên ờ cao lên thêm bóng tắt nữa à. đã đâm xuống năm xuống tôi còn để là, là cái nhà bếp phải không cái, chú, cái chú tên gì bếp. ta tôi ờ. Ờ, tôi tên ờ, sao chú sao à, ha rồi tôi dạ. còn một cái đây là cái phần 50 triệu bao chọn gói tôi còn cái toilet đây nữa à là cái toilet cái toilet của bỏ kia, cái nhà bên kia à tức là nữa mình xây vách tường xây ở đây xây gần nhà bên rồi, kia còn cái toilet, cái toilet là ở đây là của nhà bên này à, à. là khúc méo ngoài này phải không rồi ta từ cái đà này đi là tôi có làm thêm một cái à, nữa toilet đi, tôi... là khoảng ờ, bao nhiêu mét ờ, ờ, chú sao ra đây khoảng chừng là khoảng một thước rưỡi qua hôm nay chừng hai thước là tắm à. rửa rồi trong một cái toilet à, luôn vậy thước rưỡi hai thước dạ, là quá trời rộng rồi cho rộng luôn là đặng mình để mình tắm rửa rồi trong à. trọng luôn nếu mình làm một cái toilet không thì nó nhỏ à dạ. nhưng mà mình làm luôn cho nó lớn luôn thì xây cũng vừa làm vừa làm từ thiện luôn dạ. mà, phải không bởi nhưng vì mà, à, bởi vậy bữa hổm nói là cái phát sinh như làm cái chỗ này nè à, rồi làm đấy rồi lại đó dưới xin thêm à, là, là chủ nhà xin thêm hai cái cửa sổ đó à, à là một cái cửa xin thêm một cái cửa sổ ở trong hai buồn. cái cửa sổ trong buồng một cái cửa sổ buồng một cái sụt sổ trước nữa à là trước nó, nó được hai cái cửa sổ hai bên vách dạ yeah. Dạ, với phát sinh thêm cái chỗ này nè đưa lên đây nè làm lại cho trang nghiêm tráng rồi lại cho nó lót gạch đầy đủ rồi lót gạch hết sơn yeah. Dạ. phết lại yeah. Dạ. làm uh, à, tôn mới luôn tôn làm mới luôn sổ mé ở trong uh, trong này à, trong, trong này cái, lỗ này nè trong cái lỗ này tới tới tới chỗ nào mà làm chỗ nào tôi cưa ngay chỗ đó à. tới chỗ nào tôi cưa ngay chỗ đó rồi dưới yeah. Dạ. chủ nhà muốn xin thêm làm ở ngoài này nữa cái cửa sổ đây hả dạ yeah. cửa sổ đó ở đây dạ. trong phòng còn dạ, cái dạ, khung này cái khung này nữa mình bỏ ha để gì cho nó thoáng đi nhìn chủ, ra chủ nhà tính để vậy đó rồi tôi sơn, lại thôi sơn lại thôi để là gì nhìn ra đằng dạ, trước cho nó thoáng lấy gió dạ rồi. rồi chủ nhà có xin cái này nè nhưng mà tôi chưa có ý kiến của mấy anh coi có thể làm cái được gì? nhiều làm cái cửa sổ không hoặc là gì à ai à. ai đâu rồi ai chơi nè nó đây nào phải không đã dạ, ở đó đây phải không mấy gài lại phụ phải không phụ cất nhà em ở lại em phụ không à ừ. Ờ. em thì lên chở được ngày một rồi gửi đầu mấy nó nhỏ về rồi cái là chạy xe về đây làm từ hồi thứ hai giờ làm đây luôn rồi uh, đến làm cửa sổ đây hả dạ, đây nó, nó xin đây một cái trong đó một cái bữa, bữa hổm này là như xây tường mới hả mới chứ mà rồi, không vậy, có đà luôn vậy, bữa hổm dưới không có vậy, đà luôn vậy là là phải phải phát lỗ nữa rồi cái này không sao ờ, ở đây cho rồi là tôi tôi tôi tôi đo tôi cưa thôi à. đo lại à, đo là cưa thôi thì cứ việc uh, cứ việc nó nó xin gắn cửa sổ rồi nó xin làm hai cửa sổ thì cứ việc làm cho nó rồi à, phát sinh thêm bao nhiêu tiền phát sinh bữa hổm là tôi tính xin thêm à, mà cả xây luôn ở sao làm lại cao hơn nữa từ từ cái cả chục triệu với lại á lại ở dưới luôn chục mờ triệu đó một chục là một chục còn ờ, một chục là mười <laughs> không một, một chục là là mười tuy nhiên á là một chục triệu là chục triệu còn 8 triệu là 8 triệu à, chục, chục triệu đó lại thì giờ là một bởi vì cái này nè ờ, cái cửa cái cái, cái đấu lại thì từ một triệu cũng lại trong chục triệu à, cái này đó tôi làm mà cửa nhôm cửa lùa à, à cửa nhôm cửa lùa trong trọng cũng vậy à, luôn chậm cũng cửa nhôm cửa lùa luôn còn à, hỏi ý kiến chủ nhà nói cái nào mình còn tận dụng được như cái đó thì dạ, à, sơn lại quắt quắt qua đây giờ dạ. dạ, muốn mày muốn muốn làm phải không giờ phải không cưng muốn cưng muốn là gắn làm cửa sổ rồi làm đó phải không thì như bữa hổm đó anh có nói với tiền á của gia đình mình á là được còn 70 triệu dạ. thì bây giờ là đã 50 triệu các nhà còn 20 dạ. triệu để tính để chừa cho hai đứa con cưng đó ăn học rồi để dạ. trang trải thì bây giờ nếu mà cưng muốn làm thêm này nữa thì anh còn lấy 20 triệu thì tao lấy tiền tao làm thêm nữa à xem nữa còn ít lợi thì ý của cưng là làm sao thì ờ, ở sao mà, giờ trả giá rồi ổng đi ổng nói 10 triệu thì giờ nó giờ còn có nhiêu đó đó giờ trả những cái này tôi còn xây lên tới trên nữa cái mức trên đổ cái đà xây lên tới tới nóc cái nữa mấy triệu chốt cái là sẵn có con ở đây nè à. chốt cái là tôi chốt có 10 triệu đó bữa hổm á giờ 8 triệu thôi được không Để <laughs> giá đi thì 8 triệu thì nó còn được 12 thì 10 triệu này con à. là con xin là xin cho xin là con xin cho cho nó đây nè dạ. tại vì á thật sự ra chú biết đó yeah. Dạ. con cũng nói chú biết chú cũng có xem chú đúng, biết đúng, đúng. là yeah. Dạ. cái gia đình đó sau khi làm đám chu tất còn yeah. được là 70 triệu thì tính là 50 triệu cất nhà còn yeah. 20 triệu cho hai bé để nó lo trang trải bởi vì trước đó hồi đó là mấy cái trước này nó là mình không có thêm bây giờ là mình mình cắt cái này mình xây lên tới trên luôn đổ cái đà kiền lên trên đó luôn làm làm coi như là mới là trên kiên cố luôn á để lập nghiệp luôn ờ coi như là tất cả căn nhà này là không có chỗ nào mà tôi không kiền hết thì tiền nó chỉ có ờ. là dọn dẹn trong bao ờ. nhiêu đó thôi đó nếu mà ờ. cất nữa thì nó tiền nữa con trao nó lại thôi hiện giờ ờ, cưng trả giá đi trời đụng trả giá phụ tôi đi tôi trả tắm trả giá thì xin ổng năm triệu đó. thì nói chung á là cái vấn đề mà trả giá với ổng với cưng thì cứ việc trả giá với thôi nhau. À, nhưng ờ, bây giờ như vậy đây thì cưng nó anh nói cho biết thôi bây giờ đây chốt đó. À, chốt cứ còn với anh em đi cũng không bao nhiêu đâu tôi còn xây này đủ hết trên à. Ờ. là chốt 8 triệu nó đi rồi cho nó hết tất cả luôn rồi xong rồi 8 triệu nữa ừ. nha vậy vậy là hiện nữa, nữa là cái nhà tổng là 58 ừ. là hết hoàn toàn là có cửa là luôn hết trơn còn luôn 12 triệu thì nữa xong nhà xuống bàn giao đó thì nó cũng nằm trong đó à. <laughs> cất thêm nữa bài ừ. bài thêm nữa thì đồng nữa hết tiền luôn mà tao đó, Ờ, vậy là vậy là hoàn thiện rồi đúng không? Dạ. Ừ, rồi mấy anh có đi xem sẵn hết trên tôi có đà kiền đồ tôi làm sẵn hết trên chỉ là bên mấy anh về đây đó là thống nhất với nhau là tôi làm nhà này cũng như nhà tôi vậy mới luôn phải không lợm tôn mới luôn sao nhà này giống như nhà ông được ông ao cho ông ở rồi nhà của không thí dụ <laughs> tôi, tôi làm tôi làm mà giống thịt như tôi mặn nhà vậy đó ờ, như mặn của gia đình vậy đó ừ, làm nhà, chứ làm người ta nếu mà nhận tôi cất cái nhà tình thương tôi biết mà nhà tình thương là nhà tôi công dọn về mở luôn xong luôn <laughs> à. nhà mình à, cất nhà tình thương cũng vậy thôi làm dạ. mà trên này tôi đóng tên mà nó vậy đó rồi Chứ, ok vậy rồi. Dạ. À, đi sơn hết rồi có sơn mặt ngoài luôn không cái này tô này đủ hả tô không à còn Mặt sơn không? này là mình sơn vôi thôi không có gì rồi ừ. cả chồng phải không ờ chứ ờ, mình làm mình làm cũng kỹ lắm á mà tốc độ tôi mặn với anh em tôi biết tới những ngày mà gần tới tết khmer rồi là cái này uh, tôi mới mặn có 6 bữa nhiêu không có không có này là chỉ có là quét vôi đúng không không có lót gạch đồ lên ờ, miếng nào không phải không không không, không. chỉ theo, có cái nền không à. nghĩ gì nè ông ông khuyến mãi cho nó thêm một viên gạch nó ngắn lại đi sẵn cái lót này còn dư nè ông lót đây này cho đỡ cái chân á không nó, nó không có đẹp đâu bởi vì vâng. tôi tôi mua cái gạch này á, là tới ờ, nó tính ra là 28 thùng một thùng 100 120 à, ngàn là tới 3 ờ, triệu mấy rồi 4 triệu rồi cái cái nền này à, không với rồi, cái này 90 ngàn 85 ngàn thôi xài trên gạch 120 dữ vậy 120 ờ nó ở nước nó nó vừa thôi vừa mình vừa làm vừa cho chỗ là là mình biết nhỏ nếu mà ờ, nhà của người ta giàu có người ta làm năm tấc luôn người ta làm cho nó bự luôn người ta ít người đi rồi tính xin là tao theo không tao tao xin à. thêm cho lót thì thấy không dán thêm một miếng gạch nữa cái dán này nó đó, coi không được dán không, không phải dán gạch coi không được đâu một cọc một cục coi không được không chủ yếu chị không, không được cho nó đỡ dơ cái chân á không đâu đỡ dơ mình tô lên cái gì mà coi được chứ coi dán coi không được đâu tôi tuyệt tôi mặn nhiều cái tôi biết rồi ừ một cục coi không được ờ, là bữa hổm là gửi chú ờ, có đưa tiền nhờ hiền rồi, gửi rồi, chú rồi, là ba mươi phải không rồi, rồi, bữa nay là chú lấy thêm uh, nhiều Đặt, nữa à, muốn bây giờ muốn đưa chục cũng được bạn là tôi thứ tôi tính thứ hai lợp mà là không kịp bây giờ dư tổng chốt à. cái ờ. nhà luôn á là 50 58 58 giờ lấy ba 30 là đã lấy ba 30 à. Ờ. còn 28 28 giờ lấy bao nhiêu nữa à, bây giờ ông ấy là cho tôi 18 đi còn cắt lại 10 đi chừng nào lại bằng giao là tôi... sẽ là đỉnh dạ, anh ừ. là đưa thêm 18 nữa nha. Rồi rồi. 1 triệu 2 ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy 18 Rồi đúng 18 là dạ. còn 10 triệu còn 10, 10 triệu. triệu đây à, Hiền có gì anh gửi cưng 10 triệu luôn nha Chừng nào chú làm ờ, xong Cái gì chứ ờ, vài bữa nữa rồi chú làm nhà xong đó Mất rồi em hãy ờ, gửi cho chú rồi, gửi cho gửi cho chú rồi anh mới xuống ờ, anh gửi 12 triệu còn lại cho nó tên gì quên nữa chồng của thương dương, dương dương dương, dương ờ nè 10 triệu luôn là xong cái như là nữa xuống dưới coi còn làm kỹ không kỹ mới đưa còn không thôi nữa thì dạ. khỏi đưa <laughs> tôi bảo là về đây là khỏi à. ai ấy là tôi Ủa? tôi nói là làm sao à. vậy tôi còn muốn à. nói với mấy anh còn ở à. ở trong cái tỉnh súc trăng này à. có mà anh còn à, <laughs> kêu là tôi tôi còn đi làm Rồi. cho mấy anh à. À, ngay hiện ngay như, ờ, uh, hiện tại là phước đã uh, đưa cho chú 48 gửi ở đây 10 triệu là 10 triệu này để để nào là mình xuống mình nghiệm thu cái nhà mình yeah. Dạ. bàn giao luôn yeah. Dạ. còn 12 triệu nữa thì nữa xuống Phước sẽ xuống bàn giao nhà và trao lại cho cho anh Dương để lo cho hai bé mày bại gì thêm nữa là hết tiền nghe Dương nghỉ nha ừ à? <laughs> nghỉ rồi phải không cái này tôi còn xây lên tới trên nữa nè xây lên tôi hút cái kiền trên nữa rồi làm à. lại cái này nè nhưng mà cái máy trước thì tôi không có dở mà tôi xây lên lại kiền nặng tôi lấy nửa tôn tôi chụp lên trên cái đó đi xuống luôn mưa là tới là tới xi măng luôn mới chạy xuống dưới dạ. không có không có bếp đồ đầy đủ phải không bếp nhớ cái để miếng đan đồ lên luôn cái đan còn ờ, thì mình đó. chỉ xây, rồi xây, bếp rồi. lên ừ. còn cái nhà vệ sinh này nằm ở ngoài kia rồi đúng không để con nhớ cái gì ừ. để tao để tao nhớ cái gì tao phải đòi hỏi thêm mới được ừ. để à, sao coi có gì không ờ, nhà, nhà vệ sinh không có nói bồn cầu là bồn cầu ừ. gì vậy chú rồi cái bồn cầu hả ờ. bồn cầu ngồi bồn cầu thì biết bồn cầu ngồi rồi lẽ bồn cầu đứng mà <laughs> ý con nói là cái loại mà mà để cái mông xuống luôn á phải không à. hay là để hai cái chân đâu có bằng cầu á là chưa nãy cho nãy coi à, cái ừ. loại mà để cái mông xuống nghe chứ đặt đặt cái hai cái chân xuống là mỏi giò lắm ngồi à, mỏi dạ, giò lắm rồi dạ, nha. cái loại ờ, nó biết rồi à, loại mà lô, ờ, cái la bông ngồi đúng lô, rồi. Lô ngồi rồi dạ. chứ đừng có để hai cái giò nha la bông ngồi mà đó. biết rồi nhà vệ sinh ngay chỗ đó ngang uh, mét rưỡi hai mét rưỡi hai mét à mét rưỡi hai mét rồi à, vậy à, điểm nhà này đi nè đang ta xây cái tường luôn nhà này ta còn dời lên nữa rồi ok nhà này ta nâng lên nữa Dạ, cái bếp bếp thì cái cái cái, cái cũ của nó cái bếp uh, chú uh, nhớ ờ, làm có mấy cái khung gì cho nó thoáng thoáng gió lấy vô cho nó có. nóng mình à. làm có cái cái mấy cái, cái, cái ấy gió nè dạ cái, cái lá trắng á lá trắng nhà vệ sinh thì để thông hơi có có có cái lỗ thông ra ngoài đó có nó, nó vô có. đó bốc mùi có vô nhà làm cho nó cái phần cửa sau này nó ra sao nó làm gì đó làm <laughs> phải rồi dạ. phải có cái cửa sau phải không phải có cửa sau cửa sau để ra đúng rồi đó đúng rồi đó, không thấy ta ra sao là tao bài thêm <laughs> Ủa, ta, ta... rồi thôi vậy rồi. cảm ơn nha chú sau rồi, rồi giờ bữa nó phước sẽ xuống cập nhật tiếp rồi rồi rồi. rồi ok hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha cửa sổ này đầy đủ